Ok, xin chào bạn đã trên channel của mình nha, mình là Jackie đây, mình sẽ quay video và và và và và về gì ta? Sam tàn chế Potter. Không phải, không phải đó nha bạn. Về cái video mà mình sẽ cho mình đã cho hàng này cho em mình đấy. Lúc nãy mình có quay video nhưng 16 phút là quá dài không đăng lên được nên mình quyết định quay video lại. Chờ chờ đi bạn, chờ chờ đi. Đó và cái quả lúc nãy vừa đánh cái boss xong rồi. Ừ, quá lúc nãy vừa đánh con boss xong ấy thì uh, do lâu quá và cái vở bia 16 phút ướp lên không được ôi lát quá mà gì mà xem bia mà thấy lát thì uh, thông cảm ra mình mình chơi cũng thấy lát nữa nhờ ầu quên mình có chơi đâu mẹ em mà nó chơi mà mình chỉ xem không Dĩa má Anh là Sapoto và lúc đầu đánh con boss đến đến nó ngập mồm luôn Đánh nó ngập mồm luôn nhưng mà tìm được cái chén thánh không vui đâu nha ừ. biết tại sao không không di chuyển qua được ừ. giờ đánh boss hay gì để cho nó chiêu xê đi má nhưng mà chiếc bô tồ này à, đi lấy à, cái à, hai kêu quan sát về hai dễ đơn chứ không bền nhiều nhưng mà trừ khi mình đã có chưa có chiêu xe Ê, tức là trái bô tồ cũng xuống rồi bà chịu ít lên đó thì con bó nó có biết nó có thấy đường đâu cái lúc đó sợ chia cái của melee hay chát của của hai melee hay kiếm là đều được em lấy phải đùi từ từ mình sẽ canh Oh. À 11 giờ 30, ơi 11 30, 11 giờ 30 mình sẽ up. Không 11 giờ 29 thôi. Up qua giảm được. Anh mà mẹ thường thôi má. Rồi. đâu rồi? Có thằng nào kề, có thằng nào thì nó có thằng nào. Baby, đâu? Đánh nó, đánh nó, đánh nó. Rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được được. Ít ít ít đi. Ít. Ít. Rồi xài Z luôn rồi. Kìa. Yeah. Hai mắt cái ạc này mà cho em mà nó và nhưng mà mình cũng cho nó chia sẻ mà khổ ạc và vì ạc um, này xài bô tô đôi lúc mình sẽ cần nhưng mà ví dụ như là qua, ví dụ như qua đến katakuri mà chắc được có lần à tại về là em đổi luôn chứ lóc rồi sao về đổi tại cái này à, không được động nó cơ động nhất luôn rồi đó à quên lộn cái này nó không có khóc farm cái bộ tù farm biết farm cách nào không là cánh cổng ra cho mấy con quái nó bị bu vô cánh cổng rồi xong mới là đánh đó rồi rồi em dụ tới cánh cổng nó sẽ bị kẹt lên cánh cổng á thì coi như là xong farm dễ trái này có cách farm lạ Yes. Mình nhớ đi về mình sẽ Gì? Ờ, đổi trái human Ừ về nhà thì À không Chừng nào mình lấy được hai cây quan sát v hai mình mới đổi Ừ, à này á Ừ bây giờ phải farm thôi nhưng mà đôi lúc rảnh thì uh, à, mình kêu quan sát lên farm rồi đánh đi má đánh đi nhưng mà đôi lúc rảnh ấy, mình sẽ cày luôn chứ vô tù nó nha mày không có thằng nào làm chán nạn cho nên lúc này mình sẽ xem thử rồi ừ, ờ, hai mát các bạn ơi Thằng này nó không chơi mà máy tính nhiều các bạn ơi Nó chơi toàn trên điện thoại mà Mình chơi máy tính được mới có 3 ngày à Chứ thật ra, chứ thật ra Mình mượn máy ở trên uh, ba mình á Các bạn bình thường mà <coughs> Bình thường nếu mà mình uh, à, chơi máy tính nguyên chắc bây giờ Đã không có ở đây để farm chứ bao tội như vậy rồi bình thường ấy bình thường với mỗi những người chơi Blockfoot đấy thì họ sẽ luôn luôn chơi máy tính giỏi tốt hơn chơi bình thường vì cái máy tính kia như nó to rộng lại và và cái và nó có mấy cái nút dễ hơn còn điện thoại thì nó khó kiểu nó muốn xài chiếu thì phải ấn và nó sẽ phải ấn trừ sử dụng ấy thì mới được nhưng mà cũng phải ấn chữ sử dụng bây giờ dùng điện thoại thì phải ấn hai cái nhưng mà đi thoại nó nhỏ thôi nhỏ thì hại mất hơn ép cho, cho nên thủ lúc này á mình sẽ xem mấy cái phim mấy bạn không cần để ý đâu nha anh đi má đánh đi khỏi đánh dụ dụ cho nó dụ nó vừa pham vừa pham vừa pham luôn dụ nó nhảy lên pham luôn à, mẹ ai à, lộn à, hai ký có phải hai ký đâu mà nói anh em mới farm xong nè đánh bố thì mới farm haki giờ farm trái quỷ mà rồi ngủm luôn rồi <coughs> phải nó hồi máu mà hay nghĩ mình cần cái khác hay lơ thì mình nghĩ mình cần cái khác thế xem trong rương trong đó bán cái nào nữa hả biết vậy mua trái phượng hoàng đi anh ấy đâu không chịu mua đâu anh chơi bút hai kìa anh à, gì nhưng, dạ. à, nhưng mà trong đây có ai có trái nào xịn đâu mà chạy đỡ có trái mắc ma có trái mắt ma thì sao chạy trái mắt ma hay là ai ta ai thèm à bây giờ trái mắt ma vẫn có người cần nha nhưng mà chẳng ai ngu mà lấy uh, trái bích ha mà treo trái mắt ma thì biết rồi giá thưởng này mình sẽ xem vài thứ thì em các đừng quan tâm nữa đâu ơi mấy bạn nghe được thì chắc quan tâm ấy, nên mình sẽ làm mình sẽ làm này nha cho dạ, xíu mã bơm thanh lên đi bờ đông mình sẽ bờ long thanh lên bà dạ, đi dạ quý nghe cái tiếng đúng vui luôn đó rồi đó 5 phút nữa mình sẽ off up game này nha từ từ từ từ từ từ đấy video dạ 6 phút rồi 5 phút rồi 5 phút nữa là vừa đủ ok 5 phút là mình sẽ up VN này lên nha chứ lố quá thì không up lên không được từ từ con coi trời đi má mình sẽ xem lại em lấy khỏi nguội cái này mấy bạn cùng em sao cái gì mà Fakaki nhưng mà cũng là nét đúng rồi Fakaki nhưng mà thấy nó hồi lẹ Chú để nó hồi lẹ Bây giờ c một Tự. một thì khỏi farm đi má Battery nó cùi như mỉa đâu phải đâu bây giờ cố cày lên uh, à, cái vô tổ lên uh, à, chiêu xe để về cảng thì đang cày trước đi haki cày sau haki có vậy có gì anh cày giùm cho đánh bốt đi anh cày sắp đài luôn à, mấy bạn nghe giọng mấy bạn biết youtuber này là ai không ừ, mấy bạn biết rồi đó Ủa, có chơi luôn hả Ờ có chứ giờ nó cũng đại trà dưới đây ờ, giờ có cứ vào trong thời kỳ học kia mà là đó dạng rất cuối là thời chuyện hàng kia mà em đang qua gì chuyển không có được em, em. đó yeah đại luôn rồi nhưng máu này mày vẫn còn cầm cự được là vui cái bà biết rồi đó tại quá quá cuối rồi chín mười ba ngàn máu mà đi tại sao mặc cái đó lên Mình chơi điện thoại quen mà Dạ không bao giờ chơi lót phút mà chơi lót phút mà chơi điện thoại Bình thường người ta phải chơi cho máy tính đó bạn nhưng mà nhà mình nghèo lắm không có đủ tiền Dạ nghèo được chơi xịn bán hàng này đi giá một triệu cái này chịu được đựng liệt đấy bán một triệu thằng tháng thẳng thèm mua luôn Tôi có một còn bình nữa lần đầu mình chơi lộn là thứ hai mình chơi trên máy tính nên các bạn cảm cho mình nha Thôi mình giúp đi ốp đi nha các bạn Bốn ơi Đó mình Đó Yes Đâu Lúc đó âm thanh nó nghe hay nhở? Cái hay UV nó màu mè UV chúng ta có này tạo cái đấu trường riêng luôn Thôi hết luôn ơi thôi mình sẽ up video nha bạn này em mình nó muốn up rồi thì mình sẽ up video nha dạ, giờ thì khi xem sau video này mới mình mong bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chuông này <laughs> sớm mới cùng mình nha và mấy bạn biết tại sao mình này không mấy bạn mấy bạn biết tại sao mà lại cho em nó chơi lốt phút không thì để mình biết mấy bạn đó trẻ nhỏ chơi lốt phút đây là sẽ cho nên trẻ trâu hơn nè hổ bà hổ báo hơn nè ví dụ như ờ, mấy đứa trên mạng á là anh ừ mà giờ thôi xem xong video này mấy bạn hãy cho mình một like và subscribe nếu mà cái chuông đây nè thông báo sớm nhất từ kênh youtube của mình nha và uh, nó để để có thể mình đã, có thể làm được để lại những video tới đây mình mình nghe đâu mà chắc bạn bạn biết